Volkswagen Volkswagen Anh Bình minh chiều khắp nơi Anh em đâu bay lên đường thôi Lọc kiểm tra kỹ thuật an toàn xe nhé Volkswagen Volkswagen. Tôi xin có lời cảm ơn đối với tất cả các anh chị em à, khách hàng, các anh chị em à, đại lý cũng như là bên ban tổ chức à, đã cái cung đường hôm nay của chúng ta thì rất an toàn hợp với cái đường xá ở đây và rất là vui vì chúng ta đã vượt qua được những cái thử thách và tôi cũng mong trong cái hành trình tiếp tới của ngày mai và ngày kia chúng ta tiếp tục đoàn kết uh, đi theo các cái thứ tự cũng như hướng dẫn của ban tổ chức và để chúng ta về đích an toàn kết thúc uh, thành công uh, Caravan 2022 của chúng ta năm nay và chúc mọi người một buổi tối uh, vui vẻ. Let's go đi lên Tây Bắc một thưa anh thì chúng ta ừ. hôm qua đã có một cuộc hành trình rất là dài ừ. bây giờ thì anh có thể cho em biết được là cảm xúc của mình ừ. trong cái chuyến đi của ngày hôm qua được không ạ vâng. ok <clears throat> trước tiên là ừ, cho mình xin gửi lời cảm ơn đến ờ, Volkswagen và các đại lý đã tổ chức một cái chuyến đi thật là tuyệt vời bản thân mình là trước khi đi mình cũng không bao giờ nghĩ được là một cái chuyến đi hành trình nó thú vị như vậy dạ. à, mà được ngồi trên chính cái chiếc xe Volkswagen của mình à, và lái trên rất là nhiều các cung đường khác nhau từ đường bằng <clears throat> đường địa hình sau đó thì lại qua đường quốc lộ rồi lại vào đường dân sinh thì nó cái chiếc xe nó nó nó giúp cho mình cái sự yên tâm khi mà bản thân mình chở gia đình nó thì cái cái hành trình dài như thế này đủ để thấy cái cái khả năng và tính ưu việt của cái xe trong cái sự ổn định đấy tức khi mà mà đi từ Hà Nội lên đây thì không thể tưởng tượng được là một cái cháu nhỏ 5 tuổi mà cháu cảm thấy rất khỏe chứng tỏ là cái sự cân bằng của cái xe cũng như cái tính năng nó giúp cho người là người cái người ngồi trên xe nó không chỉ an toàn đâu mà nó còn đảm bảo cả vấn đề về sức khỏe nữa dạ. đấy, thì cái đấy là cái mà mình cảm thấy là rất là hài lòng đấy, đến nơi mà phải vui vẻ đấy, dạ. và đi an toàn thì đấy là điều đáng quý nhất đấy, rất cảm... à, trước mắt thì uh, xin cảm ơn uh, Volkswagen Việt Nam đã tổ chức một chương trình uh, đầy ý nghĩa cho gia đình nhà mình và những thành viên trong đoàn uh, tổ chức rất là chuyên nghiệp thì việc ờ, mình đến với ờ, Volkswagen Việt Nam thì ờ, rất là tình cờ trong lúc nhà mình thì có một nhu cầu đổi chiếc xe mới thì đi triển lãm và tình cờ gặp xe ở Vincom Bà Triệu thì trong trong sự cân nhắc của nhà mình thì có BMW đắp X3 và một dòng xe nữa cái Prado cũng rất là nổi tiếng Thế tuy nhiên thì sau khi mình và đặc biệt là con gái hai con gái các bạn này chui lên xe nằm ở trên xe tại đó các bạn cảm nhận và các bạn bảo là quyết định là muốn ờ, mua Volkswagen Telemon à, ờ, sau đó về nhà thì ờ, vợ mình cũng muốn là cứ hướng là X3 thế nhưng mà bọn trẻ thì nhất định là bảo cái con phải muốn mua cái xe này để cho phục vụ cái việc đi chơi của các bạn này thì phải nói là sau chuyến đi này thì đến ngày hôm nay mình phải khẳng định là việc sử dụng và việc quyết định mua đến Telemon và sử dụng Telemon là một điều rất hợp lý với gia đình nhà mình Điều mà mình ờ, cảm thấy ấn tượng nhất là một đoàn ờ, đi với quy mô cũng khá là lớn mấy chục xe và có, có trên 100 con người nhưng mà công tác tổ chức của Volkswagen Việt Nam rồi là tất cả các thành viên tham gia rất là vui vẻ đoàn kết và ờ, rất là ấn tượng tình cảm qua mấy ngày đi cùng nhau rồi qua hai đêm giao lưu Ghana dinner buổi tối cộng với cả quá trình đi thì mọi người rất là hỗ trợ và rất là chu đáo nhiệt tình rất là công tác tổ chức của Volkswagen và ờ, mọi người đến nay thì qua một quãng đường đi cũng khá là dài thấy mọi người vẫn vui vẻ hào hứng và an toàn thế là rất là ấn tượng rất là dạ, tốt thì anh cảm nhận rằng là đây là một chiếc xe ờ, rất là chất lượng bởi vì là thường thì những cái đồ mà bên châu đặc biệt là, là các hãng xe của Đức thì đi đầu rồi thường là đi đầu thế thì đối với anh là một cái khách hàng thì anh nghĩ rằng đây cũng sẽ là một trong những lựa chọn ờ, tối ưu đối với anh lái thì nó rất là, là, là, là tốt rất là hay cái trên hành trình anh cảm thấy nó rất là an toàn đấy rất là cảm ơn ờ, hãng Volkswagen và chương trình đã tạo điều kiện cho bọn anh được trải nghiệm cái cái, cái cuộc đi rất là đầy thú vị Volkswagen.